Hello. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã tham dự buổi livestream của Quốc tế Cát Lâm ngày hôm nay. Vâng ạ, chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi thì ngày hôm nay các lớp của chúng mình sẽ chia sẻ với các bạn về những điều cần biết về hội ngôn ngữ. Và các bạn có biết không, bắt đầu ờ, từ cách đây khoảng 2 ngày là Bộ Giáo dục Đài Loan đã chính thức gửi công văn đến ờ, các trường đại học của Đài Loan và thông báo hệ ngôn ngữ đã chính thức được mở lại vào chính thức ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Ờ, Bộ Đài Loan chính thức chấp nhận nhập cảnh đối với sinh viên Đài Loan đối với sinh viên à, Việt Nam và sinh viên các nước có thể vào Đài Loan nhập cảnh để à, mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái hệ du học này nó có gì ưu điểm có gì à, có gì cần phải để mọi người cần phải chú ý thì ngày hôm nay các lớp của chúng mình làm cái chuyên đề này liên quan đến việc so sánh giữa các hệ du học và cuối cùng thì mọi người sẽ đưa ra được một à, quyết định đúng đắn nhất nhé. Vâng ạ. Um, buổi livestream của chúng mình bắt đầu rồi và xin mời mọi người uh, chia sẻ, share cho bài viết này để có thể các lâm của chúng mình có động lực nhiều hơn để có thể uh, thực hiện uh, một cái chương trình thật uh, tốt ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Cảm ơn xin mọi người đã và bắt đầu chia sẻ livestream của cô thầy Cát Lâm ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu tôi là Oanh đến từ cô thầy Cát Lâm và ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả mọi người đã um, đã rất muốn đồng hành đã lắng nghe cái livestream này ngày hôm nay và để tản mạn một chút <laughs> tản mạn một chút cho trước khi buổi livestream thì uh, muốn chia sẻ với mọi người một cuốn sách tôi muốn chia sẻ với mọi người một cuốn sách đó là tinh thần chiến đấu rực lửa à, cuốn sách này thì tôi rất là mong muốn một thời một thời điểm nào đấy sẽ chia sẻ đến ờ, các thế hệ sinh viên Việt Nam bởi vì sau khi mà ờ, đọc cuốn sách xong rồi thì sẽ hiểu được tại sao mà Nhật Bản có sự phát triển phồn thịnh đến bây giờ và cũng tại sao mà đi một chiến lược đúng thì Trung Quốc hiện nay cũng đã vươn lên tầm đứng thứ nhất à, đứng thứ nhì của thế giới rồi cũng như Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc thì họ đã ờ, gặp những cái sóng gió rất lớn trong ờ, thế chiến sự thất bại của thế chiến và họ đã vực lên trở thành um, một trong hai cường quốc uh, của thế giới và bởi vì số lượng mọi người xem livestream vẫn vẫn chưa được nhiều nên là cô thấy các Lâm của chúng mình xin à, tản mạn một chút về các chủ đề khác nhau và chủ đề ngày hôm nay mà buổi livestream ngày hôm nay thì cô thấy các lâm chủ yếu muốn đến đưa đến các bạn để hiểu rõ hơn về sự khác nhau về uh, du học các hệ du học bởi vì khi một ờ, thông tin mới đưa ra của chính phủ Đài Loan thì sẽ có rất nhiều các cái ý kiến phản hồi khác nhau nào là đi có tốt hay không rồi ờ, tại sao chúng tôi nên đi là cái hệ du học đó và cái quyết định của chúng tôi bây giờ hiện tại đã đúng hay chưa thì tất cả sẽ phụ thuộc vào chính chúng mình không ai có thể kết hợp không ai có thể giúp bạn quyết định thay vì bạn muốn quyết định và quyết định như thế nào thì phải dựa vào cái thông tin bạn nắm được chính xác hay không chính xác cảm ơn tất cả các bạn ạ cảm, cô cảm ơn linh chi cảm ơn linh chi đã lắng xem uh, buổi livestream ngày hôm nay em cảm ơn chị my trà thanh trúc cô chào xin chào thanh trúc nhé vâng ạ Hiếu Võ Thị Hiếu vui quá đúng không ạ? Vâng ạ. Cái hệ ngôn ngữ này là hệ mà rất nhiều ờ, hệ ngôn ngữ là hệ mà rất nhiều các sinh viên Việt Nam hiện tại thì theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan có khoảng hơn 5.000 sinh viên nước ngoài đang chờ đợi để được vào Đài Loan học hệ ngôn ngữ và đặc biệt là Kuala Lâm của chúng mình thì hiện tại thì đang học tập tại tại tại ờ, quốc tế Cát Lâm là hiện tại thì của chúng tôi là có 177 sinh viên và trong 177 sinh viên thì à, đã có rất nhiều sinh viên à, mong chờ là ừ, đáng ra là phải đến các lâm học rồi nhưng mà mọi người vẫn ở cố gắng đợi chờ đợi một tia hy vọng là hệ ngôn ngữ sẽ mở vậy thì hệ ngôn ngữ sẽ có những cái gì khác biệt thực sự nó nó có gì tốt và thực sự nó có những cái nhược điểm gì thì ngày hôm nay người các lâm của chúng mình cũng rất muốn chia sẻ tất cả những cái điều này đối với các bạn để khi mà chúng ta sẽ đưa ra một cái quyết định là chúng ta sẽ có đi học hay không ạ Vâng ạ, chỉ còn một phút thôi thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu. Mời các bạn hãy chia sẻ cái uh, livestream này của các cô thầy các lâm để chúng tôi có những cái động lực tốt hơn để có thể làm chia sẻ làm nhiều clip sau này ạ. Vâng ạ, chỉ còn một phút nữa thôi ạ. Là các lâm của chúng mình sẽ bắt đầu cái chương trình livestream ngày hôm nay rồi ạ. Vâng ạ. À, hôm nay thì các lớp của chúng mình xin xin ờ, bắt đầu cái chương buổi livestream ngày hôm nay và xin phép được chia sẻ màn hình để mọi người có thể nắm rõ hơn về những điều cần biết về cái hệ ờ, về hệ du học các hệ du học hiện tại đang tồn tại và đang được tuyển sinh và được phép nhập cảnh vào Đài Loan và cũng từ những cái quyết định này thì mọi người sẽ dễ dàng đưa ra quyết định xem là mình sẽ đi hệ du học nào và có nên đi hay không trong tương lai nhé. chắc là mọi người khá là quen thuộc mọi người rất là ờ, rất khá quen thuộc đối với cả các hệ du học Đài Loan và một hệ du học mà đã bị lãng quên mất 2 năm từ tháng 3 từ tháng 3 năm 2020 từ tháng 3 năm 2020 khi mà bắt đầu xuất hiện dịch Covid-19 uh, ờ, ở Trung Quốc ở Vũ Hán và bắt đầu lan lây lan sang các nước thì ờ, Đài Loan, chính phủ Đài Loan đã quyết định đóng cửa hệ ngôn ngữ và đấy là một cái điều mà rất nhiều mọi người dân nước ngoài muốn đài sang Đài Loan để học tập các hệ cao hơn cảm thấy rất thất vọng bởi vì lý do là bây giờ nếu mà một ờ, chúng ta là người nước ngoài như một tờ giấy trắng vậy mà vậy thì để chúng ta có thể theo học một cái dùng một cái ngôn ngữ thứ hai để theo học chương trình đại học là một điều rất là khó khăn chính vì vậy mà nó cũng sẽ tạo ra một cái vấn nạn rất lớn và một cái khó khăn rất lớn cho không chỉ có các trường đại học ở Đài Loan mà còn khó khăn cho cả các em học sinh nữa vậy thì hệ ngôn ngữ là hệ như thế nào và tại sao mà có rất nhiều người mong chờ để đến đi học như vậy và hiện tại thì ở Đài Loan như như thống kê của Bộ Đài Loan đối với tất cả các hệ du học ấy thì đợt à, kỳ tháng 9 năm nay thì toàn bộ sinh viên Toàn bộ sinh viên nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan là có khoảng 13.000 sinh viên đến từ tất cả các nước trên thế giới. Vậy thì sẽ có, theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan, cũng sẽ đang có khoảng hơn 5.000 sinh viên. Con số này chúng tôi nghĩ rằng là nó không dừng lại ở con số hơn 5.000 sinh viên đâu ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là có rất nhiều sinh viên muốn đợi mong đợi cái hệ ngôn ngữ này mở cửa ấy để có thể đi học thì ờ, vì chưa được mở cho nên họ không nguyên ý để đăng ký cho nên là có số lượng thì tôi nghĩ rằng là nó phải gấp đôi có nghĩa là khoảng 10.000 sinh viên đang mong chờ để có thể đến Đài Loan du học chính vì vậy mà cái cái nhu cầu đi học hệ ngôn ngữ về du học của Đài Loan ấy nó là một số lượng rất lớn nó có thể tương đương với tất cả các hệ học bao gồm hệ chính quy này bao gồm hệ đại học thông thường này bao gồm chuyên mang quốc tế này bao gồm vừa học vừa làm này vì đi du học Đài Loan các bạn nhìn thấy thì có rất là nhiều hệ nhưng không chỉ những cái hệ đại học chính quy nó còn có thể liên quan đến hệ của người Hoa Kiều này rồi liên quan đến các hệ thạc sĩ nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi những cái chương trình summer camp và rất nhiều các chương trình khác thế vậy thì có hệ ngôn ngữ có cái gì thu hút để mọi người uh, mong chờ và mong chờ cái hệ này có thể mở ra ấy. thì um, chúng tôi cũng xin chia sẻ với các bạn đó là cái thời gian học của hệ ngôn ngữ này thì nó khá là linh hoạt nó linh hoạt ở ở, ở chỗ làm đối với các cái hệ du học khác ý, thì một năm chỉ có hai lần thôi đó là tháng 9 kỳ tháng 9 và kỳ tháng 2 hàng năm nhưng mà hệ riêng hệ ngôn ngữ thì tháng nào cũng mở có những trường thì tháng nào cũng mở ví dụ như là ở khu vực Đài Bắc thì có trường ờ, Đại học Đạm Giang này hay là trường Đại học Văn hóa này thì tháng nào họ cũng mở lớp hết á cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là à, mình có thể bất kỳ apply cái thời gian học tại Đài Loan bất kỳ lúc nào cũng được còn đối với các hệ như là hệ um, các cái trường khác thì thường là khoảng 3 3 tháng lại có một à, kỳ nhập học và thường sẽ có các kỳ vào kỳ tháng 3, kỳ tháng uh, 6, kỳ tháng 9 và tháng 12. Tuy nhiên thì một số trường như là ờ, ở chúng tôi có thể liệt kê ra ở khu vực Đài Loan thì có những trường nào mà hàng tháng cũng mở để các bạn có thể yên tâm nhé. Ví dụ như ở khu vực Đài Bắc thì có trường à, à, Đại học Tạm Giang này, Đại học Văn hóa này. Ở khu vực ờ, ờ, Đào Viên thì có trường Đại học Khai Nán, rồi có ở khu vực ừ, ở khu vực Đài Trung thì à, ừ, thường là 3 tháng một kỳ, Cao Hùng cũng vậy. Nhưng mà riêng Đài Bắc với cả Đào Viên thì số lượng lớp cũng nhiều hơn bởi vì cái nhu cầu người dân đi học ở các khu vực đấy cũng nhiều hơn và trên hệ thống của hệ thống các trường đại học Đài Loan thì không phải trường nào cũng mở hệ ngôn ngữ nên các bạn à, đừng nghĩ rằng là tôi muốn đến trường này bởi vì người nhà tôi hoặc bạn bè tôi đang học ở đấy thì tôi muốn học ngôn ngữ ở đấy mà trên hệ thống giáo dục của Đài Loan chỉ có không quá không có quá nhiều các trường mở ngôn ngữ đâu nên là mọi người cũng có thể tham khảo nhé thứ hai nữa là vậy thì hệ ngôn ngữ là cái hệ gì mà nó lại thu hút được mọi người đến học nhiều như vậy thì à, cô thấy các Lâm xin trả lời với các bạn là thứ nhất là ưu điểm của trường hệ ngôn ngữ là nó thời gian học rất là linh hoạt một à, một ngày các bạn chỉ phải học theo quy định là 3 tiếng có nghĩa là một tuần chỉ phải học thời gian là 10 năm 15 giờ thôi còn lại thời gian thì các bạn sẽ không bị ờ, tiếng Trung gọi là quản sư các bạn không sẽ bị quản chế thời gian đấy là free của các bạn các bạn có thể làm bất kỳ à, đấy là thời gian của mình mình có thể tự lựa chọn nơi ở của mình uh, theo cái sự phù hợp việc đi học và sau thời gian tan học thì mình có thể tự do mình có thể tự lựa chọn xem cái chương trình ờ, ờ, cái cái cái việc sử dụng quỹ thời gian của mình còn lại như thế nào và cái ưu điểm nữa của hệ ngôn ngữ đó là bạn à, vì chúng ta học ở Việt Nam ấy thì dù dù chúng ta có cố gắng đến mấy thì cái việc mà khác biệt về ngôn ngữ cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn à, vậy thì thời gian học ngôn ngữ cũng là cái thời gian để cho chúng ta có thể trải nghiệm được với cuộc sống Đài Loan cũng như chúng ta nghe quen việc mà các giáo viên sẽ dạy mình bằng tiếng Trung như thế nào để chúng ta cũng có thể à, sắp xếp được thời gian um, có thể là làm quen làm quen dần với tiếng Trung và chúng ta có thể sẵn sàng để lên đại học Tuy à, và đặc biệt nữa là yêu cầu của hệ ngôn ngữ các bạn ạ. Hệ ngôn ngữ thì à, chỉ cần top 1 thôi và đây là yêu cầu của uh, Bộ Ngoại giao Đài Loan. Có nghĩa là khi mà các bạn muốn apply uh, visa vào Đài Loan ấy, thì yêu cầu của hệ ngôn ngữ này là chỉ có cần top 1 thôi. Và như theo chương trình đào tạo của các lâm ấy, thì các bạn học chỉ cần 2 tháng tiếng Trung mà chúng ta tập trung ấy, thì chúng ta có thể thi được top 1 rồi. Thậm chí có các bạn sinh viên, có rất nhiều khoảng 40% sinh viên học của các lâm thì sau ờ, sau khoảng 2 tháng là các bạn có thể thi được top 2 rồi và khoảng 5% đến 10% là các bạn sinh viên là sau 2 tháng có thể thi, thi được top 3 và đây là đúng thật là có nhiều người nghĩ là không thể nhưng mà đấy là những cái kết quả thực tế mà các lần đã đạt được thì yêu cầu của hệ ngôn ngữ đi, đi học ngôn ngữ tại Đài Loan chỉ cần top 1 thôi nên là thời gian mà chúng ta chuẩn bị để cho việc đi học ngôn ngữ nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều và tiếp theo nữa là mọi người chú ý nhé Hệ ngôn ngữ thì thời gian quy định của việc mà chúng ta được phép ở lại Đài Loan là 28 tháng. Các bạn nhớ nhé, là tính từ thời điểm các bạn vào đến vào bắt buộc bắt đầu các bạn có visa vào Đài Loan học hệ ngôn ngữ đến khi mà các bạn à, kết thúc cái cái kỳ visa này để các bạn bắt buộc phải chuyển sang một cái dạng visa mới hoặc các bạn phải về nước thì thời gian tối đa là 28 tháng. Thế thì có những bạn thì sẽ hỏi như thế này ạ. Có những bạn thì sẽ hỏi rằng là Ờ, cô ơi cô thì em ví dụ như là em hôm nay em sang Đài Loan sau 3 tháng thì em lại về nước và em lại tiếp tục xin lại visa để em sang thì vậy thì em có thể kéo dài tối kéo dài được thật dài cái việc học ngôn ngữ hay không thì cô Lâm xin trả lời rằng là khi mà các bạn được cấp cái visa ngôn ngữ vào Đài Loan ấy thì các bạn được cấp cái visa ngôn ngữ vào Đài Loan thì um, trên hệ thống ờ, khi bạn nhập cảnh vào Đài Loan theo dạng visa ngôn ngữ ấy, thì trên hệ thống của cục di dân của Đài Loan đã có tất cả những cái thông tin này rồi và các bạn chỉ được ở tối đa là 28 tháng Vâng, chỉ có được ở tối đa là 28 tháng thôi ạ. Cho nên chúng mình cũng phải chú ý nhé. Để chúng mình căn chỉnh cái thời gian mà chúng mình ở Đài Loan để mình chuyển có thể có những cái kế hoạch lớn trong tương lai như là mình chuyển trường, à mình mình chuyển các cái hệ học cao hơn hoặc là mình chuyển sang là mình xin đi xin việc. Tiếp theo là có rất nhiều câu hỏi là có nghĩa là khi mà à, em học à, ngôn ngữ rồi à, các bạn học ở ngôn ngữ ở Đài Loan thì các bạn hoàn toàn có thể nếu mà chúng mình tìm được công việc phù hợp và đặc biệt là các bạn mà um, học mà tốt nghiệp có bằng bằng cấp rồi như có bằng đại học trở lên mà các bạn đang học ngôn ngữ và tìm được một công việc ờ, phù hợp ở Đài Loan ấy thì các bạn có thể chuyển đổi visa sang visa đi làm được còn đối với các bạn mà mới tốt nghiệp đại học ấy thì chúng tôi thấy là các cái công việc mà các bạn thường nếu mà muốn ở lại Đài Loan sau khi học ngôn ngữ ấy, thì các công việc các bạn ấy thường làm đó là liên quan đến phiên dịch phiên dịch ở các công xưởng này hoặc là phiên dịch cho các công ty môi giới của Đài Loan đấy thì làm chúng tôi cũng uh, chia sẻ về cái thông tin về cái thời gian học tại uh, đối với hệ ngôn ngữ này tiếp theo là các bạn nên chú ý nhé cái hệ ngôn ngữ là hệ um, hệ uh, không phải là đại học chính quy và bằng cấp được cấp ra cũng không phải là bằng đại học mà nó chỉ là một giấy chứng nhận thôi và cái cái giá trị cao nhất của cái việc đi học ngôn ngữ này đó là chúng ta sẽ tham gia một cái kỳ thi tốt của Đài Loan và kỳ thi thi tốt này cũng như là ở Việt Nam mà chúng mình cũng vẫn thường đăng ký tổ chức thi ấy, thì ở Đài Loan cũng có cũng tổ thường tổ chức cái kỳ thi này hoặc là khi mà bạn kết thúc cái chương trình học tại um, các trung tâm ngôn ngữ khi bạn kết thúc các chương trình học ở các trung tâm ngôn ngữ thì các trung tâm ngôn ngữ thường cũng cấp cho bạn một cái giấy chứng nhận là bạn đã hoàn thành khóa học trong thời gian bao lâu đấy thế thì trong cái thời ờ, trong cái việc như thế này chúng tôi cũng giải thích như sau này. À, đối với các quý vị phụ huynh và các em học sinh đang muốn tìm hiểu đi du học Đài Loan đối với hệ ngôn ngữ thì các bạn hãy tưởng tượng rằng là như là ở Việt Nam có trường đại học tôi là ví dụ là trường đại học ngoại ngữ chẳng hạn. Thế trường đại học ngoại ngữ sẽ mở ra một uh, trung tâm ngôn ngữ để các bạn bất kỳ một ai muốn đến đăng ký học ngoại ngữ ở cái trung tâm đấy đều có thể báo danh. Chính vì vậy mà tất cả các bạn học sinh khi tốt nghiệp ra đều không có bằng cấp đâu nên là các bạn à, và tất cả mọi người khi mà xác định đi học ngôn ngữ nó như coi nếu mà bạn chuẩn bị học các cái cấp bậc học cao hơn ý, thì bạn cứ coi cái khóa ngôn ngữ này là một khóa dự bị đại học đi thì chúng ta có thể hiểu được như vậy và chúng mình cũng có sẵn sàng để có thể bước vào cái việc là chúng ta lựa chọn cái chương trình học cho phù hợp tiếp theo đó là um, về chuyển trường đây cũng là một cái điều mà có khá nhiều các bạn học sinh cũng lăn tăn về vấn đề chuyển trường thì chúng tôi cũng chia sẻ như sau. Hệ ngôn ngữ thì chúng ta được phép tự do chuyển trường và chuyển ngành. Vâng ạ, à, chuyển trường xin lỗi ạ. Hệ ngôn ngữ cho phép chúng ta được chuyển trường ờ, ở um, Đài Loan thì hệ ngôn ngữ này làm ở tất cả các trường đại học có được cấp phép của Bộ Giáo dục Đài Loan. À, Bộ Giáo dục Đài Loan cho phép các trường đó được tuyển sinh sinh viên nước ngoài đến học tập tại các trung tâm ngôn ngữ. À, vậy thì um, khi mà chuyển trường ấy thì có bị hạn câu hỏi ở đây là sẽ có bị hạn chế ở khu, khu vực hay không thì cô thấy các lâm xin trả lời với các bạn là học ngoại ngữ thì sẽ không phải bị hạn chế chuyển ở bất kỳ một trường nào ví dụ như hôm nay bạn đang đăng ký học ở trường uh, đại học sư phạm quốc gia sư phạm Đài Loan nhưng mà bạn muốn chuyển sang ờ, một trường khác ở khu vực Đài Trung hoặc khu vực Cao Hùng thì hoàn toàn có thể chỉ cần bạn chú ý cái thời gian nhập học của các trường thì chúng mình sẽ có cái quyết định phù hợp xem là mình ờ, muốn chuyển trường nào hay không và có một chú ý nữa mà các bạn cần phải thực sự thực sự chú ý đó là visa mà vào học hệ ngôn ngữ tại Đài Loan nó không giống so với visa học thông thường. Ví dụ như là bây giờ các bạn à, đang tìm hiểu về các hệ du học chính quy thì các bạn nhìn thấy rằng là sau 15 ngày là các bạn sẽ được phép nhập à, được à, trong vòng 15 ngày từ tính từ thời điểm nhập cảnh ấy là các bạn đã phải chuẩn bị để làm cái ARC rồi. Tiếng Trung gọi là thẻ cư trú. Ờ, làm cái thẻ ARC và tiếng Trung là thẻ cư trú rồi tiếng Trung gọi là thẻ cư trú ạ. Tiếng Trung gọi là thẻ cư trú thì ờ, thẻ cư trú của Đài Loan thì đối với hệ ngôn ngữ thì chúng ta sẽ không được apply. Thẻ cư trú thì chúng ta sẽ không thể apply ngay khi mà các bạn nhập cảnh như vậy. Mà các bạn phải chú ý là chúng mình sẽ đợi khoảng uh, trong vòng 6 tháng có nghĩa là tính từ thời điểm chúng mình bắt đầu nhập cảnh vào Đài Loan thì chúng mình gia hạn là lần 1 để gia hạn lần 2 đến khoảng chúng ta khoảng được 45 à, ngày đến 50 ngày tính từ thời điểm chúng ta nhập cảnh vào Đài Loan ấy thì chúng mình bắt đầu phải đi đổi visa rồi và trước khi đi đổi visa thì chúng mình cũng phải chuẩn bị rất nhiều các giấy tờ khác nhau là chứng minh thời gian lên lớp này rồi chúng mình phải chuẩn bị cái giấy khám sức khỏe này rồi uh, chúng mình phải chuẩn bị chứng minh tài chính nữa để chúng mình có thể uh, đổi được cái visa hay ngôn ngữ sang Đài Loan chính vì vậy mà trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm các bạn mới bắt đầu học nhập học vào Đài, vào Đài Loan học hệ ngôn ngữ ấy, thì các bạn chú ý là phải cân nhắc cái thời gian chuyển trường tại sao chúng tôi lại chú ý cái thời gian này bởi vì nếu mà nút đến tính thời tính đến thời điểm các bạn chuyển visa sang à, chuyển đổi visa ấy, mà cái thời gian không đủ 4 tháng tính từ thời điểm các bạn đi làm visa à tính từ thời điểm các bạn chuyển trường ấy thì có thể sẽ không được chấp nhận và các bạn bắt buộc phải về nước nên chúng tôi chú ý là trong vòng 6 tháng đầu tính từ thời điểm mà các bạn nhập cảnh mà các bạn muốn chuyển trường tại à, Uh, à, các ờ, đến chuyển trường tại Đài Loan ấy thì chúng mình cần phải cân nhắc thật kỹ xem việc là chúng mình có nên chuyển trường hay không ạ đối với cả hệ du học này tiếp theo nữa là đối tượng theo học à, để mà đối tượng theo học là ai đối với hệ ngôn ngữ này thì uh, xin thưa với các bạn đó là ở Đài Loan không uh, quy định độ tuổi, không quy định độ tuổi đối với hệ ngôn ngữ. Tuy nhiên thì các bạn cần phải có một chú ý, thật sự rất chú ý đối với hệ du học Đài Loan. Đó là um, hệ ngôn ngữ thì um, à, nó như thế nào nhỉ? Uh, dù không quy không quy định độ tuổi nhưng mà các um, tiếng Trung gọi là miên thán quan có nghĩa là những cái ờ, cán bộ ngoại giao của ờ, Đài Loan ở các khu vực khác nhau như là ở văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc ở hai đầu đó là ở Hà Nội và Sài Gòn thì họ cũng ờ, mỗi một ngày thì các bạn đã biết ấy, thì họ phỏng vấn rất nhiều du học sinh để đến Đài Loan du học nên họ rất có nhiều kinh nghiệm về việc mà phát hiện ra việc là bạn có thực sự muốn đi học hay không ở đây chúng tôi nói là bạn có thực sự muốn đi học hay không đối với cái chương trình du học này bởi vì có nhiều bạn nghĩ rằng là nó là một cái hệ không phải đại học chính quy không khó gì thì không cớ gì chúng tôi không thể uh, apply chúng tôi không thể ứng tuyển để có thể sang Đài Loan du học được nhưng các bạn uh, đừng nghĩ như vậy nhé bởi vì là cũng có thời gian học ngôn ngữ thì một ngày chỉ có 3 tiếng thôi thời gian còn lại thì rất là dài nên là có, có rất nhiều bạn cũng nghĩ rằng là mình muốn sang học ngôn ngữ để mình đi làm nhưng tuy nhiên ý, thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là uh, những người phỏng vấn ý, thì họ cũng rất dễ dàng bởi vì một ngày họ phỏng vấn rất nhiều sinh viên nên là họ rất dễ có thể uh, có những cái câu hỏi những cái những cái question để có thể nhận ra được việc là bạn có thực sự muốn đi du học hay không Chính vì vậy mà chúng tôi cũng muốn ờ, khuyến cáo đến các bạn học sinh là nếu mà các bạn đang ờ, dự định muốn đi học ngoại ngữ thì ờ, ngôn ngữ thì đặc biệt phải chú ý cho chúng tôi những yếu tố sau. Thứ nhất là bạn phải có khả năng ngoại ngữ, có nghĩa là bạn đã phải học tiếng Trung rồi và bạn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tuy nhiên đương nhiên thì không phải yêu cầu quá cao nhưng mà bạn cũng không thể là chỉ được nói chỉ nói bập bẹ thì các bạn có đi phải có thể vào phỏng vấn bởi vì các bạn phải xác định rằng là um, những người phỏng vấn họ có những cái quan điểm riêng và nếu mà mình không cố gắng để đáp ứng được các các quan điểm của họ ấy thì có thể là mình sẽ bị từ chối visa mà từ chối rồi ấy, thì phải sau 3 tháng mình mới phải được phép nộp lại đối với hệ ngôn ngữ các bạn nhé à, ờ, chúng tôi xin nhắc lại là nếu bạn phỏng vấn ngôn ngữ bị trượt thì bạn sẽ không được phép nộp lại ngay để phỏng vấn ngay mà bạn sẽ phải sau 3 tháng thì mới được phép nộp lại hồ sơ chính vì vậy mà nếu mà bạn đã xác định học ngôn ngữ và bạn muốn đi phỏng vấn hệ ngôn ngữ thì hãy cố gắng hãy cố gắng hết sức để làm thế nào trong lần phỏng vấn đầu tiên thì chúng mình sẽ phải sẽ, sẽ phải đạt đạt đạt kết quả rồi còn nếu mà chúng mình không cố gắng mà chúng mình để trượt lần một trượt lần hai thì thực sự là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những phỏng, lần phỏng vấn lần sau nên là các bạn sẽ phải chú ý quay lại cái việc à, độ tuổi có thể đi được cái hệ ngôn ngữ này thì tôi cũng chia sẻ lại với các bạn đó là um, uh, thứ nhất là bạn phải chuẩn bị về khả năng ngoại ngữ của bạn thật tốt đấy là một điều chú ý rồi nhưng chú ý thứ hai mà chúng tôi cũng muốn các bạn chú ý nữa là um, về khả năng tài chính ví dụ như là ờ, một bạn mà đang làm việc tại một ờ, doanh nghiệp nào đó có đóng bảo hiểm xã hội và đáp ứng được cái thu nhập nhưng mà bạn đến năm nay bạn đến gần 30 tuổi rồi bạn muốn sang Đài Loan học ngôn ngữ thì câu trả lời có được hay không hoàn toàn được nếu bạn ấy chứng minh được nguồn thu nhập của bạn và bạn chứng minh được cái mục tiêu của bạn tại sao bạn ấy lại lựa chọn đi học ngôn ngữ và cuối cùng thì cái ai sẽ là người chi trả cho bạn tài chính để bạn đi học thì hoàn toàn có thể làm được nhưng tuy nhiên thì tuy nhiên thì nếu mà trong quá trình ờ, bạn chuẩn bị đi du học và bạn gần 30 tuổi rồi nhưng bạn mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi hoặc là bây giờ bạn đang làm tự do hoặc là bạn không chứng minh được bất kỳ một cái gì thì chúng tôi không khuyến cáo các bạn đi hệ học hệ ngôn ngữ bởi vì rất là khó mà các bạn lên đi học các hệ khác ví dụ như bạn có thể tham khảo như là hệ à, chuyên ngành vừa học vừa làm đối với những bạn mà có điểm 3 năm đều 6.0 trở lên thì không phải phỏng vấn như thế thì đỡ rủi ro cho các bạn còn cái hệ ngôn ngữ này nếu mà chúng mình có những cái lý do hợp lý và có độ tuổi của mình phù hợp với với việc mình đi du học ấy thì chúng mình hãy lựa chọn đi ngôn ngữ nhé còn nếu không thì chúng tôi không khuyến cáo các bạn lựa chọn đi đi theo cái chương trình này ạ à vâng ạ có một câu hỏi cô chào Yến Nhi um, có một câu hỏi ạ vâng ạ một à, một lát nữa thì các lớp của chúng mình sẽ dành thời gian để mọi người có thể đặt câu hỏi cho cái hệ du học này vâng ạ một một lát nữa thì các lớp của chúng mình sẽ dành câu hỏi để có thể trả lời tất cả các thắc mắc của quý vị phụ huynh và các em học sinh về các câu hỏi này ạ à, vâng tiếp theo đó là đối tượng theo học thì à, các bạn ạ à, việc à, lựa chọn trường thì sẽ có những cái tiêu chí riêng có những bạn thì à, muốn học một môi trường Ờ, các trường ngôn ngữ mà có nhiều sinh viên Việt Nam để chúng mình đỡ cảm thấy cảm thấy nhớ quê hương và cũng có thể là mình sẽ cảm thấy đỡ cô đơn trong quá trình mình học nhưng có những bạn ấy thì lại muốn học ở môi trường mà có thật nhiều sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau để mình có thể trải nghiệm văn hóa nên là cái việc uh, chọn trường cũng là một vấn đề mà chúng mình cần phải cần phải tham khảo ví dụ như là ở khu vực ờ, Đài Bắc này thì um, có trường đại học sư phạm Đài Loan, có trường đại học Minh Truyền, Ờ, rồi có trường đại học văn hóa nhưng mà chúng tôi có những cái trường như là Minh Truyền hoặc, là sư phạm Đài Loan ấy thì cái cái số lượng sinh viên nước ngoài vô cùng đông đảo và trong một lớp thì gần như là chỉ có một vài sinh viên Việt Nam thôi còn chủ yếu là các bạn đến từ các nước như là Anh, Úc, Mỹ, Canada này rồi à, các nước Nhật Bản nữa cho nên là nếu mà bạn học ở những cái môi trường như vậy thì bạn được trải nghiệm đa văn hóa thế thì ở khu vực đại chung thì các bạn có thể ờ, xem là có các trường đại học nghi nữa ờ, thì trường đại học nghi là một trong những cái trường đại học mà có số lượng sinh viên nước ngoài đông nhất Đài Loan thế thì các bạn đến Đài Loan các bạn học thì ngoài cái việc mà được học tiếng Trung ra thì có rất nhiều bạn đã giỏi rất giỏi tiếng Anh rồi vì vì bạn cùng lớp của mình khi mình chơi rồi dần dần là mình thân thì mình thân khi đấy thì mình không chỉ học giỏi tiếng Trung nữa mà mình giỏi cả tiếng Anh nữa rồi à, khu vực cao hùng đương nhiên là hệ thống giáo dục của Đài Loan thì có rất nhiều trường sau này nếu mà các bạn gặp khó khăn thì có thể liên hệ với các chuyên viên tư vấn của quốc Tế Ca Lâm chúng tôi sẽ à, tư vấn thật kỹ cho các bạn à, về các trường đại học có hệ ngôn ngữ tại Đài Loan nhé. Và như ở khu vực Cao Hùng thì à, chúng tôi cũng có thể offer cho các bạn là trường đại học Văn Tảo cũng có số lượng sinh viên quốc tế khá đông đảo khi ở Đài Loan ạ. Tiếp theo đó là À, về chương trình học thì các lớp của chúng mình cũng chia sẻ với các bạn rồi là mỗi một ngày thì học hệ ngôn ngữ chỉ có 3 giờ thôi và một tuần thì bắt buộc là 15 giờ và chúng tôi khuyến cáo cái thời gian này là các bạn à, không nên nghỉ học quá nhiều bởi vì là Uh, nếu mà các bạn học nghỉ học tiếng nghỉ học à, quá nhiều đối với hệ ngôn ngữ này thì các bạn khi mà các bạn đi gia hạn visa bởi vì hệ ngôn ngữ thì đi gia hạn visa chỉ có bạn sẽ chỉ được cấp visa 3 tháng thôi. Chính vì vậy mà hết 3 tháng là một khóa học, ấy. hết 3 tháng, 3 tháng bạn lại phải gia hạn. Và và chính vì vậy mà mỗi một lần đi gia hạn mà bạn à, đưa ra, bạn bắt buộc phải trình ra cho cục di dân cái bảng điểm học ngôn ngữ trong quá trình bạn học ngôn ngữ. Nhưng mà khi bạn trình ra cho cục di dân về cái bảng điểm này, thì nếu mà bạn à, nghỉ học quá 1 phần 3 số giờ hoặc là trong họ có những những ờ, người ở cục di dân mà họ cảm thấy cái thời gian nghỉ của bạn quá dài có thể họ sẽ từ chối không cấp visa không gia hạn visa cho bạn nữa nên là chúng tôi khuyến cáo là người Việt Nam mình ý, thì thường có thói quen trễ giờ có nghĩa là hay có thói quen trễ giờ nhưng mà ở Đài Loan và các đặc biệt là các nước tư bản thì không có chuyện đấy đâu nên là các bạn đừng nghĩ rằng là ôi em đi học muộn à, em học muộn khoảng 5 à, phút hoặc 10 phút chắc chẳng sao đâu thôi cứ tại vì chúng ta không hiểu mà không hiểu văn hóa mà sẽ gặp ra một vấn đề đó là đó là nếu mà bạn nghỉ 5 phút hoặc là bạn đến trễ 5 phút hoặc 1 giờ à, hoặc là 10 phút ý, cũng có thể quy định của trường sẽ nói là bạn sẽ ghi là bạn nghỉ một tiết và bạn cứ nghĩ rằng hàng ngày mỗi một ngày bạn nghỉ một tiết thì sau 3 tháng thì số giờ số buổi bạn nghỉ nó sẽ dài như thế nào và đấy là chính là nguyên nhân mà tại sao có rất nhiều sinh viên Việt Nam theo học hệ ngôn ngữ đã phải về nước và xin đổi lại visa rồi nên những cái lúc mà bạn phải về nước và xin lại visa ấy, thì chúng ta sẽ không có lý do để giải trình người ta cũng sẽ không nghe mình giải trình đâu và cũng có thể là các bạn sẽ vĩnh viễn không sang lại Đài Loan được nữa. nên là các lâm của chúng mình khuyến cáo đối với các bạn khi học hệ ngôn ngữ là chúng mình hãy cố gắng đi học thật đầy đủ và thật đúng giờ để tránh việc tình trạng mà chúng mình sẽ không được phép gia hạn visa ở Đài Loan và bắt buộc phải về nước để đổi lại visa nhé. Tiếp theo đó là quy định ờ, cấp visa thì các bạn ạ. Năm nay thì là cũng là một năm ờ, ảnh hưởng của Covid-19. Thì vậy thì ờ, rất nhiều các bạn đang băn khoăn là vậy thì hệ visa hệ ngôn ngữ khi nào sẽ bắt đầu thụ lý ở văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc. Và vấn đề thứ hai mà mọi người sẽ quan tâm đó là nếu mà khi mà mọi người ừ, được thụ lý hồ sơ rồi thì Uh, thì quy trình nộp visa như thế nào thì hôm nay Cát Lâm của chúng mình sẽ chia sẻ lại với các bạn để các bạn có thể nắm rõ nhé. Uh, Bộ Giáo dục Đài Loan đã đưa công văn về tất cả các trường ngôn ngữ của Đài Loan đưa thông báo là uh, visa của uh, uh, bắt đầu từ mùng 1 tháng 3 năm 2022 thì Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại tất cả các địa điểm sẽ Ờ, tiếp nhận visa, nộp hồ sơ xin visa hệ ngôn ngữ. Và các trường đại học của Đài Loan thì vì ngày có hai ngày thôi để họ nhận được cái công văn, vì chỉ có hai ngày để nhận được công văn là hệ ngôn ngữ mở cửa. Chính vì vậy mà ờ, họ sẽ rất là băn khoăn họ sẽ họ cũng đang dối trong cái việc là nên set up lại hệ thống như thế nào rồi bởi vì thời gian hệ ngôn ngữ này đã đóng cửa mất 2 năm rồi bản thân các trung tâm ngoại ngữ họ cũng đã phải tái cấu trúc trong việc ừ, vận hành cái trường đó ngoài ra thì các trường cũng phải lo về cơ sở lại về cơ sở vật chất cũng như phải thiết kế lại đội ngũ nhân sự chính vì vậy mà không phải trường nào cũng đang sẵn sàng để có thể đón ngay các bạn vào kỳ tháng 3 Vậy thì các lớp của chúng mình xin công bố ngày hôm nay các trường đại học sẽ tiếp nhận sinh viên vào tháng 3 để các bạn có thể sẵn sàng nộp hồ sơ nhé. Thứ nhất đó là các bạn hãy uh, uh, thứ nhất đối với ở khu vực uh, Đài Bắc thì à, các lớp của chúng mình có thể offer cho các bạn đó là trường à, Đại học Đạm Giang thì bắt đầu nhận sinh viên từ tháng 4. Nên là bây giờ các bạn muốn chuẩn bị hồ sơ thì tháng 4 chúng mình sẽ có mặt ở Đài Loan đối với hệ ngôn ngữ của trường Đại học Đạm Giang. Thứ hai đó là đối với trường Đại học Khai Nán ở khu vực Đào Viên thì chúng mình sẽ sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ ừ, trước ngày 24 tháng 1 bởi vì là uh, dự định của các trường uh, ngôn ngữ thì họ sẽ nộp hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 3 vào ngày vào rơi vào khoảng uh, gần cuối tháng 2 năm 2022. Chính vì vậy mà để mà có một cái công văn uh, sớm nhất để các bạn có thể đi làm visa thì các bạn uh, hãy chuẩn bị nộp hồ sơ sớm nhé. Còn các trường khác thì uh, hiện tại thì mọi người cũng đang các trường cũng đang lên kế hoạch và uh, các trường cũng khuyến cáo là chúng ta cũng nên uh, nhập học vào kỳ tháng 6. À, tuy nhiên thì uh, chúng tôi cũng không biết là đây là quy định của bộ hay là quy định của trường nhưng mà tôi thấy là khái tất chúng tôi thấy là à, các trường thường đưa ra một yêu cầu đó là đối với các bạn mà lựa chọn hệ ngôn ngữ ấy, thì chúng ta sẽ phải à, trước chúng ta sang nhập học ấy, chúng ta phải đóng luôn học phí của hai kỳ như các bạn đã biết thì học phí của các trường bên Đài Loan ấy thì sẽ diễn ra với số tiền ờ, một kỳ là khoảng 2 vạn tư cho đến 2 vạn 6 là tùy từng à, tùy từng trường. Tuy nhiên thì à, đây là yêu cầu của chính phủ Đài Loan cũng ờ, đây là yêu cầu của phía bên trường đưa ra là nếu mà chúng ta sang nhập học ấy, thì chúng ta bắt buộc phải cung cấp chúng ta bắt buộc phải à, đóng cái học phí là hai kỳ đóng luôn một lúc hai kỳ đấy ạ nên là các bạn à, cũng sẵn sàng để chuẩn bị về vấn đề tài chính để chúng mình có thể à, sẵn sàng với các chương trình học của Đài Loan và nếu mà bây giờ mà chúng mình muốn đi sang học Đài Loan thì chúng mình chỉ có một số một và ngay tháng 3 thôi ạ chỉ có một vài lựa chọn thôi còn các trường khác thì thường sẽ khuyến cáo chúng mình sẽ nhập học vào kỳ tháng 6 nhé vâng ạ và cái quy trình nộp hồ sơ sẽ như sau không đơn giản như mọi năm à, từ trước ờ, trước năm ờ, trước tháng 3 năm 2022 thì à, trước tháng 3 năm 2020 thì rất là đơn giản thôi là hồ sơ của chúng ta nộp hồ sơ sang bên phía trường thì phía trường gửi cho chúng ta giấy nhập học và chúng ta chỉ có thể à, chỉ, chỉ cần mang hồ sơ đến đi xin visa là chúng ta có thể có một tấm visa và vào Đài Loan du học rồi nhưng mà do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì à, Đài Loan cũng đưa ra một cái quy trình nhập cảnh à, quy trình nhập cảnh và cái quy trình này không không khác gì so với quy trình nhập cảnh của hệ chính quy cả đây là chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn đó là uh, chúng mình sau uh, sau khi mà chúng mình có cái giấy bao nhiêu học rồi nhưng nhà trường sẽ phải gửi danh sách này lên uh, đối với bộ giáo dục và bộ giáo dục sẽ phải gửi công văn đến bộ ngoại giao và bộ ngoại giao cũng gửi danh sách công văn đến văn phòng kinh tế văn hóa đài bắc và khi nào mà nhà trường thông báo với chúng ta là chúng ta đã có danh sách của mình ở văn phòng kinh tế văn hóa đài bắc thì các bạn mới sẵn sàng được phép đi nộp hồ sơ và được phỏng vấn chính vì vậy mà quy trình nó cũng hơi hơi lằng nhằng À, ngoài ra thì sau khi mà các bạn đã chính thức được cấp visa vào Đài Loan rồi ấy, thì chúng mình cũng à, xác định thật rõ nhé chúng mình cũng ờ, cũng cũng cũng chuẩn bị tâm một tâm thế thật rõ đó là và sau khi có visa rồi thì chúng mình cũng phải chưa thật sẵn sàng để có thể vào Đài Loan đâu mà chúng mình sẽ phải uh, gửi ờ, về phía nếu mà các Lâm làm hoàn tận hồ sơ cho các bạn ấy thì chúng tôi còn phải làm một cái quy trình nữa để các bạn được phép nhập cảnh vào Đài Loan và sau khi mà có giấy phép nhập cảnh của CDC Đài Loan rồi thì bạn mới thực sự được vào Đài Loan du học nhé nên là các bạn hãy chú ý cái quy trình của việc học ngôn ngữ à, nhập cảnh bây giờ hiện tại thì nó cũng không khác gì so với cả quy trình nhập cảnh của các hệ đại học thông thường Vâng ạ, À, chương trình ờ, livestream của các lâm của chúng mình dì kéo sẽ kéo dài thêm khoảng 15 phút nữa. À, sau 15 phút nữa sau khi phần chia sẻ à, xong thì cũng rất mong các lâm cũng rất mong à, nhận được các cái câu hỏi ừ, của các quý vị phụ huynh và các em học sinh để chúng tôi có thể giải đáp rất là nhiều thắc mắc của mọi người ạ. Và tiếp theo đó là Ờ, đối với các bạn sinh viên và sau khi học ngôn ngữ thì liệu có thể được ở lại Đài Loan làm việc hay không? Thì ngay trong phần đầu của việc à, chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có nói về việc mà các bạn đối với tùy theo về hệ ngôn ngữ thì có một điều đó là quy định của bằng cấp mà có thể theo học hệ ngôn ngữ này là bắt buộc bạn phải tốt nghiệp cấp 3 trở lên và các bạn chú ý nhé là bạn nếu mà bạn đang định đi học ngôn ngữ thì các bạn hãy mở học bạ của mình xem đối với những ai chúng ta khi mà đi apply đi uh, xin visa học hệ ngôn ngữ tại Đài Loan thì chúng tôi khuyến cáo là bằng cấp của chúng mình thì sẽ dùng toàn bộ là bằng cấp cao nhất nếu mà trình độ học vấn của bạn là là là cấp 3 thì bạn sẽ dùng học bạ còn nếu bạn ờ, tốt nghiệp cao đẳng thì chúng mình sẽ dùng bằng và bằng điểm cao đẳng còn nếu mà chúng mình à, nếu mà chúng mình à, tốt nghiệp đại học thì chúng mình sẽ sử dụng thì chúng mình sẽ sử dụng à, bằng đại học để để đi nhưng mà yêu cầu của từng bằng cấp thì sẽ có yêu cầu khác nhau như sau à, thứ nhất là đối với các bạn mà tốt nghiệp cấp 3 ấy thì chúng mình sẽ dùng bằng học bạ cấp 3 nhưng các bạn chú ý hãy lật ra từng trang học bạ của mình xem mình có năm nào bị dưới 6.0 không nếu mà bạn nào có một năm dưới 6.0 thì các bạn chỉ có lựa chọn duy nhất đó là đi hệ vừa học vừa làm. Còn yêu cầu của các hệ đại học chính quy thông thường bao gồm chuyên mang quốc tế, đại học ừ, thông thường và hệ ngôn ngữ thì bắt buộc 3 năm cấp 3 của bạn phải đạt 6.0 trở lên. Trừ những trường hợp mà um, bạn có những cái những cái tiêu chí đặc biệt mà chính phủ Đài Loan vẫn sẵn sàng có thể tiếp nhận hồ sơ của bạn. Ví dụ như là trong quá trình mà làm việc với các lâm của chúng tôi đã gặp những cái trường hợp của các bạn học sinh có một năm dưới 6 5.9 nhưng mà bởi vì năng lực của bạn ấy trong quá trình bạn học ở Đài Loan, bạn đi làm việc ở Đài Loan ấy, thì bạn rất là nỗ lực bạn học bạn thi được top 4 À, bạn thi được top 4 rồi thế thì ờ, khi, khi đấy thì bạn ờ, ứng tuyển vào trường đại học Đức Minh của Đài Loan ấy, thì nhà trường đã, viết một cái công văn và nhờ văn phòng Đài Bắc tạo điều kiện cho bạn có cơ hội được sang Đài Loan du học và dựa vào những cái ý chí của bạn đấy thì văn phòng Đài Bắc đã quyết định cho bạn ấy được phép nhận hồ sơ và được phỏng vấn và cuối cùng bạn đã sang Đài Loan du học ở đây chúng tôi muốn nói rằng là um, các bạn uh, về văn bằng thì các bạn phải cần chú ý về vấn đề này nhé nếu bạn muốn học hệ ngôn ngữ. Tiếp theo đó là đối với cả các bạn mà tốt nghiệp trung cấp. Đối với trung cấp trở lên thì bạn có thể là ờ, không bị yêu cầu là 6.0 mà các bạn có thể là dưới 6.0 thì vẫn có thể nộp hồ sơ được. Ở đây là chỉ là điều kiện cần thôi nhé, còn điều kiện đủ thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải phỏng vấn nữa và cái việc phỏng vấn hay không có có được hay không thì sẽ phụ thuộc vào năng lực của bạn trong cái buổi phỏng vấn đấy. Và đối với cao đẳng và đại học cũng thế. Nhưng tuy nhiên thì đối với các bạn tốt nghiệp trung cấp thì chúng tôi có một cái khuyến cáo như sau. Đối với các bạn tốt nghiệp trung cấp thì uh, um, các bạn phải chú ý rằng là nếu mà bạn có bằng trung cấp thì bạn bắt buộc phải cung cấp ra cho văn phòng đại học Đài Bắc được um, cái bằng cấp 3 và học bạ cấp 3. Dù cái học bạ và, và um, uh, bằng tốt nghiệp cấp 3 của bạn điểm không cao nhưng bạn phải chứng minh được rằng bạn đã học cấp 3 rồi. Bởi vì trong quá trình mà làm hệ vừa học vừa làm ấy chuyên ờ, ban vừa học vừa làm thì có rất nhiều doanh nghiệp và cũng rất nhiều học sinh đã làm giả bằng trung cấp trước kia thì Đài Loan không yêu cầu đâu ạ trước kia thì bạn có thể cung cấp bạn không có bằng cấp 3 thì bạn có thể cung cấp cái bằng trung cấp nghề để có thể đi du học nhưng tuy nhiên thì hiện tại thì do là phát hiện ra có quá nhiều các bạn ừ, học sinh và các ờ, các doanh nghiệp mà đang hỗ trợ cho các bạn ý thì làm bằng giả nên là văn phòng đài Bắc từ chối việc mà ờ, nhận thu nhận tiếp nhận hồ sơ của các bạn chỉ học trung cấp nghề chính vì vậy mà chúng tôi vâng. khuyến cáo là đối với những bạn học trung cấp nghề đặc biệt là trung cấp nghề mà không có bằng cấp 3 thì chúng mình cũng nên thay đổi cái cái kế hoạch của mình đi bởi vì cũng có thể là văn phòng đài Bắc sẽ từ chối việc nhận hồ sơ của bạn khi mà các bạn xin visa vào Đài Loan Vâng ạ và đấy là về vấn đề bằng cấp để các bạn chú ý nhé à, tiếp theo đó là vấn đề đi làm thì chúng tôi quay lại cái vấn đề à, đi làm mà chúng tôi đang nói dở bởi vì chúng, tại sao lại liên quan đến bằng cấp như vậy bởi vì là nó liên quan đến việc mà chúng ta sẽ có cơ hội ở lại Đài Loan để làm việc đối với các bạn mà ờ, đã tốt nghiệp ờ, đối với các bạn mà đã tốt nghiệp đại học rồi thì trong quá trình bạn học ngôn ngữ thì chúng tôi cũng khuyến cáo là các bạn khi mà các bạn chuyển sang visa đi làm ấy thì các bạn nên đặt mục tiêu cho mình là thi được top 3 trở lên bởi vì trong quá trình mà đổi visa ấy thì cũng có thể là uh, nó sẽ cố gắng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của văn phòng và đặc biệt là những bạn mà muốn xin về Việt Nam để uh, trở thành uh, xin chuyển đổi visa phiên dịch sang Đài Loan ấy thì thường là họ sẽ yêu cầu là phải bắt buộc có bằng tốt 3 bằng cấp 3 thì mới được tiếp nhận hồ sơ nên là dù bạn có làm gì thì làm mà trong quá trình bạn học ngôn ngữ thì hãy cố gắng đặt cho mình mục tiêu là mình bắt buộc mình sẽ phải thi được top 3 trở lên nhé và à, về yêu cầu về việc làm và các chính sách của chính phủ Đài Loan thì ngày hôm nay cũng tiện thể đây thì các lâm của chúng mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn như sau. À, Đài Loan thì ờ, trong thời gian gần đây ấy, thì đây là quan điểm cá nhân thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái ờ, trong những định hướng của chính phủ Đài Loan và cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có những cái định hướng trong tương lai. Đó là chính phủ Đài Loan gần đây thì phát ra một cái thông điệp là cái kế hoạch của chính phủ đó là muốn biến Đài Loan thành một trung tâm silicon của ở khu vực châu Á có nghĩa là họ muốn nâng tầm uh, ờ, người, người, nguồn lao động của Đài Loan lên để giúp cho họ có thể thực hiện được kế hoạch này. Chính vì vậy mà Đài Loan cũng thay đổi rất nhiều chính sách về nhập cảnh cũng như là chính sách làm uh, cấp cái thẻ cư trú vĩnh viễn cho cho cho người nước ngoài. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể được uh, nhận cơ hội cấp thẻ cư trú vĩnh viễn và không phải ai cũng có cơ hội là uh, được ừ, chuyển đổi visa đi làm. Vậy thì chúng ta nếu mà muốn hướng đến cái việc mà chúng ta sẽ ở lại Đài Loan để làm việc ấy, thì uh, các bạn sẽ sẽ sẽ thắc mắc xem là chúng ta nên học như thế nào để chúng ta có thể ở lại Đài Loan để làm việc. À, thì các bạn thân mến, à, gần đây thì à, Cục Di dân Đài Loan cũng như chính phủ Đài Loan cũng phát ra một thông điệp đó là đối với các bạn mà à, lao động chất lượng cao, ở đây chúng tôi không nói à, không nói đến à, đối tượng là xuất khẩu lao động đâu ạ và chúng tôi nói là nguồn lao động chất lượng cao khi mà ở Đài Loan sau khi học tập ở Đài Loan và làm việc tại Đài Loan liên tục trong 3 năm có đóng thuế cho nhà nước Đài Loan theo tiêu chuẩn Chúng tôi có nói là có đóng thuế cho nhà nước Đài Loan theo tiêu chuẩn ạ. Ở đây chứ không phải là cứ đóng thuế là chúng họ có được làm thầy cô chú vĩnh viễn mà có đóng thuế theo tiêu chuẩn ví dụ như là um, tiêu chuẩn là 50.000 hoặc đấy thì tất cả các thông tin này nếu bạn sẽ à, bạn sẽ cố gắng tìm hiểu khi mà bạn à, dự định là khi nào bạn muốn xin bắt đầu cuộc công việc và sau thời gian bao lâu thì bạn sẽ muốn xin được cái thẻ cư trú vĩnh viễn thì lúc đấy mỗi một cái thời điểm nó sẽ có quy định khác nhau của à, bên cục di dân nên là các bạn cũng chú ý cập nhật cái thông tin này nhé bởi vì sau khi mà có thẻ cư trú vĩnh viễn ấy, thì các bạn cũng sẽ có rất nhiều lợi ích lợi ích đầu tiên là tuy là các bạn không có những cái chính sách của người công dân Đài Loan nhưng bạn có quyền được uh, ở lưu trú vĩnh viễn tại Đài Loan có nghĩa là làm thế nào mỗi một năm bạn phải đảm bảo bạn phải ở được Đài Loan là 183 ngày. Còn thời gian còn lại bạn có thể về Việt Nam hoặc bạn đi bất kỳ lúc nào, nước nào. Nhưng mà trong đó thì bạn có thể cư trú vĩnh viễn và bạn có thể di chuyển bất kỳ lúc nào và bất kỳ lúc nào bạn có thể quay lại Đài Loan rồi. Nên là cái thẻ cư trú này rất quyền lực. À, rất quyền lực chính vì vậy mà chúng tôi, Quốc tế Can Lâm cũng rất mong các bạn học sinh, các em học sinh hãy thực sự thực sự nghĩ rằng là đừng hãy nghĩ dài hơi ra một chút chúng mình đừng nghĩ rằng là uh, chúng mình chỉ à, sang Đài Loan học thôi còn uh, có nhiều thời gian để chúng mình đi làm bởi vì nếu mà các bạn có một mang trong mình một cái tư tưởng như vậy thì bản thân các bạn đang giết chết ước mơ của mình và bản thân các bạn cũng đang giết chết chính tương lai của mình nên là chúng mình hãy cố gắng xác định mục tiêu thực của mình thật rõ ràng và nếu được thì hãy cố gắng nâng tầm bản thân mình nâng tầm tri thức của mình và nâng tầm khát vọng của mình và chỉ khi nào các bạn nhìn thấy được mục tiêu rõ ràng thì các bạn sẽ nhìn thấy con đường đi và làm thế nào đi đến con đường đấy một cách ngắn nhất và uh, việc các bạn đi sang học ngôn ngữ hoặc các bạn học chính quy thì đều có cơ hội ở lại Đài Loan để làm việc nên là ừ, hiện tại thì chính phủ Đài Loan đã đưa ra cái chính sách làm thầy cô chủ vĩnh viễn là sau thời gian làm việc là sau 3 năm đã, đã có cơ hội rồi và thời gian 3 năm rất là nhanh chúng tôi thì uh, trong quá trình mà tư vấn thì Căn Lâm cũng đã uh, hoạch định ờ, chúng tôi cũng chuẩn bị kỷ niệm 9 ờ, năm Talam thành thành lập rồi chính vì vậy mà chúng tôi cũng có khá nhiều lứa sinh viên đặc biệt trong thời gian dịch này thì có sinh viên gọi điện cho chúng tôi khóc là cô ấy gần 3 năm rồi thì em chưa được về nhà vì do dịch chính vì vậy mà 3 năm rất nhanh đối với tất cả mọi người chỉ cần chúng ta cố gắng một chút thôi là chúng ta đã có cả một cái tương lai sau này chúng ta không chỉ giúp cho chính bản thân chúng ta mà chúng ta có thể giúp cho nhiều người nữa và rất là mong muốn là mọi người hãy cố gắng tận dụng cái cơ hội này Đài Loan đang mở Đài Loan đang rất mở cửa và trong vòng khoảng 10 năm trong vòng khoảng 10 năm nữa thì Đài Loan sẽ có số lượng sinh viên quốc tế tăng gấp 3 lần gấp 3 lần số lượng hiện tại sinh viên quốc tế tại đến Đài Loan đây là đây là một cái cơ hội rất là welcome tất cả mọi người đến Đài Loan du học và cũng là cơ hội để cho tất cả sinh viên Việt Nam của chúng mình thay đổi cuộc sống, thay đổi à, rất nhiều thứ trong tương lai. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái chương trình live stream này. Và các lớp của chúng mình rất là muốn à, nhận được các cái phản hồi của các quý vị phụ huynh và các em học sinh. Vâng ạ. À, chị xin chào Midola nhé đúng rồi người phỏng vấn em ạ người phỏng vấn đưa ra rất nhiều các cái yêu cầu khác nhau À, để có thể họ cấp một cái tấm visa sang Đài Loan du học ạ. Cô xin chào Hà Thanh, xin chào Ngọc Bích, xin chào Phước Tài, xin chào Hồng Anh, xin chào Thanh Thu, à, xin chào Phạm Thị Quỳnh Như. Cô xin chào Quỳnh Như, em xin chào chị Ngãi, xin chào Hoàng Thị Thanh Trúc, cô chào Hoàng, à, chào Phượng, chào Thảo, chào cô chào Viết Tuấn nhé, chào Chị chào Mắt Nâu, chào Thảo Linh, chào Bùi Nhung, chào Kiều Anh Dũng, chào Nguyễn Hương Giang. À, cô thấy Hương Giang cũng tham dự Zoom này cùng, cùng cô này. Nguyễn Ngọc Hà Ánh. Xin chào Yến Nhi, xin chào chị Trần Toan ạ. Cô chào Hoàng Đức Huỳnh. Chào Nguyễn Hoài Phương, chào Vũ Trà My, chào Đàm Thu Hà, chào Nguyễn Dung. Em chào chị Em chào chị, mẹ phụ huynh của em Nguyễn Anh Hoàng Anh này. Xin chào, cô chào Hoàng Anh nhé. Đây là cái hệ ngôn ngữ mà Hoàng Anh đã đợi rất lâu rồi. Thì Hoàng Anh thử uh, thử cân nhắc xem việc quyết định của mình như thế nào. Và nếu mà bây giờ thì muốn đi khu vực đào viên ý, thì mình uh, mình uh, có thể lựa chọn đi cái chương trình của trường đại học Khai Nán cũng ngay gần anh của em thôi. Chị xin chào Luyến, chào Huyền Nguyễn, chào Tuân Hoàng Công, cô chào Nguyễn Trọng Hoàng. Vâng ạ, chào tất cả mọi người À, sau buổi live stream này, à, Các Lâm chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều các phản hồi và các sự thay đổi cũng như thắc mắc của quý vị phụ huynh và các em học sinh. Và hy vọng rằng cái buổi live stream ngày hôm nay, à, cô chào Minh Thư nhá, Minh Thư đã ổn chưa em? À, Minh Thư, Minh Thư ơi, hôm nay thì à, Các Lâm bên mình cũng cũng họp lại rồi và rất vui mừng bởi vì em không phải bị đi mổ nữa, đúng không em? Rất đây là một niềm vui vô cùng vui vô bờ của tập thể quốc tế Cà Lâm mình khi nhận được cái tin này của em nhé. À, câu hỏi của bạn là Linh Chi là từ hệ ngôn ngữ chuyển sang hệ các có gặp khó khăn gì không ạ? À, xin chào à, Linh Chi. Cô, cô xin giải thích một chút à, khi mà chuyển từ hệ ngôn ngữ sang hệ các hệ du học khác như là hệ à, à các hệ như là hệ chuyên ban ờ, quốc tế hoặc là đại học thông thường ấy thì chúng mình ờ, có thể đổi trực tiếp tại Đài Loan và một khuyến cáo với các bạn làm cái tiêu chuẩn để có thể đổi visa của hệ đấy là bạn bắt buộc phải có tốt và chứng chỉ tốt uh, tối thiểu bạn phải đạt được là cấp độ 2 nên nếu ở Việt Nam mà mình đã mình đã chuẩn bị tâm thế là mình chuẩn bị đi thi rồi thì cố gắng thi được Việt Nam được thì càng tốt còn nếu mà không thì trong quá trình mình học tại Đài Loan thì mình cố gắng thi được cái chứng chỉ đấy càng sớm càng tốt nhé bởi vì không thì đến lúc mà mình cần cái chứng chỉ này mà mình mình cũng không đáp ứng được ạ dạ vâng ạ em em chào chị uh, Nguyễn Ngãi ạ dạ vâng ạ mấy tháng nữa chị gửi con gái út sang bên em <laughs> em cảm ơn chị ạ cảm ơn chị Cảm ơn chị đã đã ưu ái cho các lâm của bọn em ạ. Vâng ạ, à, chương trình à, chia sẻ các cái thông tin liên quan đến hệ ngôn ngữ của năm 2022 đã kết thúc rồi ạ. Và em rất là muốn lắng nghe, à, tập thể cô thầy Cát Lâm rất là muốn lắng nghe các anh chị và các em học sinh sẽ đặt câu hỏi cho bọn em ạ. Để bọn em có cơ hội được chia sẻ cái tầm nhìn cũng như là chia sẻ sự hiểu biết của mình đến cho tất cả mọi người ạ. Xin chào Giang. Xin chào Giang ạ. Xin chào à, Đỗ Minh Tuyên. Vâng ạ. Đây là một uh, buổi uh, Live stream vào ngày thứ năm hàng tuần và mọi người đừng quên nhé thứ thứ năm hàng tuần là ca-lâm của chúng mình sẽ tổ chức rất nhiều ờ, buổi live stream về các chủ đề khác nhau liên quan đến du học và mục tiêu của chúng tôi sẽ là, là chia sẻ hết ruột gan của mình có thể dù các bạn có sử dụng dịch vụ của cơ thể ca-lâm hay không nhưng mà có một cái nguyện ước của chúng tôi đó là mang lại giá trị cho cộng đồng và một trong những cái giá trị đấy mà ca-lâm muốn mang lại đó là à, đó là những cái buổi live stream này đương nhiên là các lâm sẽ làm rất rất nhiều những thứ mà có thể trong khả năng có thể của, của chúng tôi à, những cái hoạt động của um, vì cộng đồng này rồi những cái học bổng này rồi những cái buổi live stream này thì đều hướng về việc mà chúng tôi muốn cho đi nên là mọi người cứ free thoải mái uh, à, talking cùng ca lâm hoặc là mọi người cứ thoải mái để có thể đặt bất kỳ câu hỏi gì bởi vì mọi người cũng đừng ngại là à tôi có sử dụng dịch vụ gì của ca lâm đâu mà tôi tôi tôi ngại đặt câu hỏi ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì một cái tâm thế hoàn toàn khác mình khi mà ca lâm đang phục vụ các bạn ạ. Vâng ạ, câu hỏi của Nguyễn Kiều Trang ạ. Ở Đào Viên có những trường nào mở hệ ngôn ngữ vào tháng 3 ạ? Thì um, Ờ, cô ờ, đầu tiên cô cảm ơn Kiều Trang đã đặt câu hỏi ờ, trong cái chương trình livestream ngày hôm nay. Đối với ở khu vực cô chị xin chào Cường Lê nhé. Ở khu vực Đào Viên thì có những trường có hệ ngôn ngữ này, các bạn lắng nghe nhé. Thứ nhất nó là ở khu vực Đào Viên có trường Khai Nán. Thứ hai đã làm đi cao lên một chút là có trường ở khu vực Đào Viên, đó là ở khu vực Quây San của Đào Viên nó có trường Minh Truyền một lát nữa thì sẽ từng trường thì cô sẽ giải thích cụ thể hơn đối với sốt trang nhé tiếp theo là ngược xuống một chút ở trung ly trung ly thì à, có trường đại học trung nguyên trường đại học ừ, vạn năng trường đại học trung ương vâng ạ đây là những trường đại học mà có hệ ngôn ngữ vậy thì à, mỗi một trường thì có một đặc điểm khác nhau mà các bạn cần phải chú ý nhé đầu tiên thì xuất phát từ sát của đào viên có nghĩa là đào viên thì bao cái thành phố cái huyện Đào Viên ấy thì nó bao gồm cả Đào Viên và Trung Ly thế còn có cả thành phố Đào Viên nữa và và ở thành phố Trung Ly nữa thế thì ở đây thì nó các trường này nó rất rất gần nhau thôi thì à, đầu tiên là cô sẽ xuất phát từ thành phố Đào Viên à, các bạn chú ý là đối với trường Khai Lán ấy, thì tháng nào cũng mở và bạn muốn đi tháng 3 ấy, thì bạn có thể apply vào trường Khai Lán hay là ở khu vực đào viên thứ hai là bạn có thể cân nhắc nhưng mà cô không dám chắc là tháng 3 trường à, đại học Minh Truyền có mở hay không nhưng trường đại học Minh Truyền thì có trung tâm ngoại ngữ ở cả khu vực Quây San và cả ở khu vực à, cả ở khu vực Quây San và cả khu vực ở Đài Bắc nữa ở khu vực chợ đêm Sư Lý nữa Tuy nhiên thì là khi mà mình ờ, định ứng tuyển vào trường đại học Minh Truyền thì các bạn cần phải chú ý nhé là ứng tuyển vào trường Minh Truyền thì phải xem xem họ có mở hay không bởi vì nếu mà sinh viên apply mà tập trung học ở ở ở, ở Đài Bắc ấy, thì họ sẽ họ tập trung họ học ở Đài Bắc ấy, thì họ sẽ học ở Đài Bắc nhiều hơn vâng ạ họ sẽ học ở Đài Bắc nhiều hơn thì cũng thể là họ sẽ không mở đâu ạ nên là mọi người chú ý cái việc uh, à, trường uh, à, tiếp theo nữa là ngược xuống đối vực uh, thành phố Trung Ly thì cách uh, đào viên cũng chỉ đi xe mất khoảng uh, 20 phút thôi không xa thì có trường đại học Trung Nguyên thì hiện tại thì nhà trường vẫn khuyến cáo là chúng mình sẽ đi vào tháng 6 thế ngoài ra nữa thì có trường đại học Trung ương này trường đại học Vạn Năng thì các trường này thì đều um, khả năng mở vào khoảng tháng tháng 6 bởi vì bây giờ mọi người còn phải chuẩn bị nguồn lực rồi ừ, cái thiết kế lại các chương trình học nên là chúng mình cũng cần phải chú ý nhé À, vâng ạ, cô cảm ơn câu hỏi của Hoàng Thị Thanh Trúc. Đó là hệ ngôn ngữ có học bổng không ạ? À, đáng ra cái buổi livestream ngày hôm nay của cô Tế Ca Lâm của chúng mình ý, thì à, à sẽ liên quan đến à, việc À, học bổng các cái hệ học bổng các chương trình học bổng của Đài Loan nhưng mà bởi vì cái hệ ngôn ngữ này nó nó nó ra đời ấy, nó sẽ quyết định rất nhiều số phận và các cái lựa chọn của sinh viên nên là các lâm của chúng mình đã quyết định là làm cái à, livestream này trước và rất mong là mọi người sẽ chú ý các chương trình livestream của các lâm để à, à, cùng lắng nghe xem là Đài Loan có những học bổng gì bởi vì là bản thân của chúng tôi là những cán bộ những cái startup những cái người thành lập của các lâm ấy thì chúng à, người thành lập các lâm của chúng tôi ấy, thì chúng chúng tôi được học bổng rất lớn à, một trong những hai sáng lập của chúng, của cô tế Cát Lâm là đã nhận được học bổng tiến sĩ học ở Đài Loan thì được à, miễn hoàn toàn học phí à mỗi một tháng thì được nhận học bổng chính phủ và mỗi một tháng thì được trợ cấp là 1.000 đô tương đương với 3 vạn 30.000 đài tệ thời điểm đấy là còn chưa kể là được ờ, thêm một vạn được hỗ trợ của nhà trường nữa vậy thì là uh, chúng tôi được nhận là 40.000 đài tệ một kỳ à một tháng à, xin lỗi ạ, được nhận 40.000 một tháng và được nhận liên tục trong vòng 4 năm. Vậy thì ai cũng có cơ hội, cơ hội nhận được học bổng này cho nên là mọi người cố gắng nghe cái live stream tiếp theo của các Lâm để mình nói về học bổng nhé. Quay lại cô xin quay lại cái hai cái câu hỏi của em uh, Thanh Trúc đó là học ngôn ngữ có học bổng không? Thì cô xin uh, trả lời như sau thứ nhất là học ngôn uh, ngôn ngữ của Đài Loan thì có chỉ có duy nhất đó là học bổng của chính phủ Đài Loan để sang Đài Loan học ngôn ngữ Vâng ạ, và một năm thì họ sẽ xét một lần thôi. Một năm thì họ sẽ xét một lần thôi cho nên là ờ, mọi người có thể tìm hiểu thông tin ờ, xem cái deadline của cái học bổng hệ ngôn ngữ này là có nghĩa là họ sẽ cung cấp cho chúng mình ờ, toàn bộ cái tiền học và được trợ cấp tiền sinh hoạt nữa trong quá trình học ngôn ngữ tại Đài Loan. Nhưng mà bởi vì cả Việt Nam mình có cái số lượng rất ít chính vì vậy mà cái khả năng đậu cái học bổng này rất là thấp nên chúng mình cũng chú ý nhé nhưng tuy nhiên thì trong quá trình mà học à, ngôn ngữ ở Đài Loan ấy thì học ngôn ngữ này ờ, các trường vẫn có tự có cái cái quỹ học bổng ví dụ như là các trường thì ờ, ví dụ như là có trường thì học phí là 26.000 tiền tệ chẳng hạn nhưng mà trong quá trình bạn học mà bạn à, ờ, cô đang nói ví dụ là một số trường thôi cô nói ví dụ chính xác đi ví dụ như là trường hai nán chẳng hạn sự khai đán thì học phí của chúng mình bây giờ là học ngôn ngữ là 26.000 đài tệ trong vòng 3 tháng thì vậy thì là um, nếu mà nếu mà trong quá trình một kỳ trước mà bạn học tốt bạn đi học đầy đủ thì kỳ tiếp theo bạn đóng tiền thì bạn sẽ được giảm 3.000 đài tệ ví dụ như là trường đại học Minh Truyền cũng có khoa ngôn ngữ chẳng hạn thế thì họ sẽ có học bổng là một vạn trong một kỳ ví dụ như là hôm nay là cái học cái học phí của họ khá là cao bởi vì là um, Ờ, mỗi một ngự trường thì có cái chiến lược về giá khác nhau thì tôi chúng tôi không nói ở đây thì trường Minh Truyền thì cái học phí của trường là hai vạn bảy ờ, là hai vạn bảy ờ, một kỳ thế vậy thì khi mà học ở Minh Truyền nếu mà kết quả của bạn tốt ở trong top những cái sinh viên à, đang học tại Đài Loan ấy thì à, à, đang tốt cho đang học trong lớp ấy, thì bạn có thể được nhận được cái học bổng là 10.000 để tại một kỳ đây là cô xin trả lời lại trả lời lại câu hỏi của Thanh Trúc ấy đó là học bổng ở Đài Loan học ngôn ngữ là có học bổng tuy nhiên thì uh, học bổng của trường thì có nhưng mà phải phụ thuộc vào cái kết quả học của em một kỳ trước để họ xét vào cái kỳ kỳ tiếp theo và tất cả các trường đều có nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái vấn đề này nhé xin chào Xuân Long xin chào Kiên à, cùng là xem livestream này ạ vâng ạ à, xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ à, cô xin chào Trang Trang Vũ Trang Vũ có câu hỏi đối với các lâm của chúng mình Ờ, Trang đang có câu hỏi là trường Triều Dương ở Đài Trung có mở không ạ? Trường Triều Dương có trung tâm ngôn ngữ em nhé. Nhưng mà hiện tại thì trường vẫn chưa xác nhận được tháng 3 có mở hay không, còn chắc chắn là kỳ tháng 6 thì tất cả các trường đại học Đài Loan đều mở. Chỉ có điều là bây giờ đến thời điểm tháng 3 thì tại vì chúng ta còn phải nghỉ Tết nữa với thứ hai là cái quy trình nhập cảnh vào Đài Loan rất là khá là nhằng bởi vì rất là nhiều trường ở bên uh, rất nhiều trường ở Đài Loan ấy thì họ gặp một vấn đề là uh, vì hệ ngôn ngữ không mở được nên là các trường phải thay đổi chiến chiến lược để mở ra các cái hệ khác để đảm bảo cái doanh số cho nhà trường uh, bảo đảm bảo cái doanh số cho nhà trường chính vì vậy mà bây giờ các nguồn lực của nhà trường thì đang phải dồn cho các bộ phận khác ấy. nên là nhiều nhiều trường đại học vẫn chưa sẵn sàng cho việc này nên là mọi người có thể là uh, chờ đợi một chút nhé còn trường đại học Triều Dương thì chắc chắn sẽ mở hệ ngôn ngữ ạ vâng ạ xin cảm ơn mọi người ạ à, xin um, quý, mời các quý vị phụ huynh xin chào à, em xin chào à, em xin chào chị Sen Tăng ạ Ờ, xin mời mọi người, à, các quý vị phụ huynh và các em học sinh, à, nếu mà còn à, bất kỳ một thắc mắc gì thì xin à, gửi lời gửi uh, câu hỏi đến cho cô thầy Ca Lâm của bọn em ạ à, để bọn em có thể chia sẻ với mọi người để uh, cho tất cả mọi người có sẽ có những cái uh, quyết định thật uh, cụ thể hoặc chính xác trong cái uh, thời điểm uh, nhập học vào Đài Loan kỳ tháng 2 sắp tới ạ. À. Vâng ạ, à, nếu mà hiện tại thì uh, mọi người không còn nhiều uh, câu hỏi nữa thì uh, cô Tế Ca Lâm xin uh, tạm dừng cái buổi livestream ngày hôm nay và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến uh, quý vị phụ huynh và các em học sinh. Em xin chào uh, chị uh, Lê Thị Nga. Và cuối cùng thì uh, một điều mà cô Tế Ca Lâm bọn em muốn nhắn nhủ đến uh, các em học sinh à, đến đến các quý phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh đó là hệ ngôn ngữ nó cũng không màu hồng um, muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn quý vị phụ huynh và các em học sinh là uh, hệ ngôn ngữ không màu hồng như mọi người nghĩ đâu bởi vì chúng mình sẽ phải chú ý những cái điều sau trước khi kết thúc của livestream này đó là hệ ngôn ngữ thì chúng mình chỉ có ờ, uh, 6 tháng em chào chị Lý Lê ạ uh, hệ ngôn ngữ thì chúng mình sẽ chỉ được cấp visa 3 tháng thôi và sau 3 tháng thì chúng cứ 3 tháng một lần là chúng mình phải gia hạn và đặc biệt trong 6 tháng đầu tiên ấy cứ hai tháng là mình phải gia hạn một lần và chúng mình phải đi đổi cái visa chúng mình phải đi đổi uh, visa sang visa cư trú và khi mà đi đổi visa ấy, thì có những cái điều kiện như sau điều kiện đầu tiên là bạn khi ở Đài Loan bạn phải có một quyển sổ tiết kiệm trị giá tiền đài đô la Mỹ thì trị giá khoảng 6.000 đô đối với tiền đài cô xin chào anh thư với đối tiền đối với tiền đài các bạn phải chuẩn bị cho mình có một uh, có một uh, khoản là 180.000 đài tệ tiếng uh, gọi là 18 vạn đấy ạ um, nếu mà trong trường hợp mà chúng mình không có ờ, nếu mà trong trường hợp mà chúng mình không có tiền ở bên Đài Loan thì bắt buộc bố mẹ của mình sẽ phải gửi tiền từ Việt Nam sang Đài Loan nên chúng mình phải chú ý vấn đề này nhé. Thứ hai là hệ ngôn ngữ cũng không màu hồng như mọi người đang tưởng tượng đó là hệ ngôn ngữ thì sau 6 tháng mình mới được làm được thẻ cư trú nên là bây giờ thì Việt Nam như các bạn đã biết thì chính phủ Việt Nam mình cũng đã mở các đường bay từ Đài Loan về Việt Nam rồi hiện tại thì vé máy bay trên các hãng đang thông báo nó rơi vào khoảng 9 triệu đến 12 triệu cho một vé một lượt từ Đài Loan về Việt Nam và một tuần đã có khoảng 4 đến 5 chuyến rồi nên là việc đi lại không khó khăn nhưng mà đối với cả các bạn học hệ ngôn ngữ thì phải sau 6 tháng mới được có thể cư trú và mới được phép di chuyển giữa Đài Loan và Việt Nam nên là các bạn cũng chú ý về vấn đề rằng là um, việc là chúng mình sẽ lựa có có lựa chọn cái hệ ngôn ngữ hay không nhé và tiếp theo là hệ ngôn ngữ cũng không màu hồng bởi vì dù chúng mình chỉ học một ngày 3 tiếng thời gian còn lại là của mình nhưng mà hệ ngôn ngữ cũng sẽ trong vòng một năm đầu tiên chúng mình sẽ không được cấp thẻ đi làm và không được phép làm thêm hợp pháp tại Đài Loan đâu. Nên là nếu mà chúng mình có vẫn cố tình đi làm mà chúng ta bị báo hoặc là bị công an bắt ý, thì lúc đấy chúng mình sẽ một là phải nộp phạt và phải về nước đấy. Chính vì ờ, các bạn phải chú ý vấn đề này nhé trong vòng một năm đầu tiên đi học ngôn ngữ là cũng không được phép cấp thẻ đi làm không giống như các hệ đại học chính quy mà sau 3 tháng là được cấp thẻ đi làm hệ đại học này hệ ngôn ngữ này thì phải sau đúng một năm và hệ ngôn ngữ cũng không mở hồng bởi vì khi mà trong một năm đầu tiên ấy chúng mình cũng sẽ không được cấp cái trên báo khả có nghĩa là cái thẻ um, thẻ y tế của chính phủ Đài Loan bởi vì có rất nhiều người muốn được đến Đài Loan học tập và sinh sống các bạn biết tại sao không bởi vì họ muốn được sở hữu cái thẻ y tế của Đài Loan bởi vì cái thẻ y tế của Đài Loan nó rất quyền lực có nghĩa là khi mà chúng ta có có cái thẻ y tế này rồi ấy, thì dù chúng ta có gặp rất nhiều cái vấn đề về bệnh tật ấy, thì chúng ta đã được chi trả một phần rất lớn bởi thẻ y tế rồi nên là có rất nhiều người khao khát được đến Đài Loan học tập và làm việc bởi vì họ muốn được sở hữu cái thẻ này thì tất cả à, thì tất cả à, thì tất cả những cái um, bạn mà đi trong vòng một năm đầu tiên ý, thì ờ, trong vòng một năm đầu tiên thì sẽ không được cấp thẻ cái thẻ y tế này đâu cho nên chúng mình cũng phải chuẩn bị sẵn tư tưởng là chúng mình sẽ phải mua trước cho mình một một cái bảo hiểm nào đó để mình an tâm khi mình học tập tại Đài Loan nhé và trên đây là những cái uh, những điều chia sẻ của quốc tế Can Lâm hệ ngôn ngữ thì cũng rất là tuyệt vời tuyệt vời vời bởi vì chúng mình sẽ có cơ hội được ờ, mở ra một cái tương lai tốt hơn mình được lựa chọn nhiều hơn nhưng mà cũng đồng thời của chúng mình cũng gặp rất nhiều khó khăn nếu chúng mình lựa chọn hệ ngôn ngữ này nên là tôi cô tế Can Lâm hay bất kỳ ai cũng không thể quyết định thay các quý vị phụ huynh và các em học sinh chỉ có mọi người sẽ biết được rằng là điều đó có phù hợp với mình phù hợp với gia đình và phù hợp với cái nền kinh tế cũng như là cái khả năng chi trả kinh tế của gia đình mình hay không để mọi người có thể đưa ra một cái quyết định tốt nhất được không ạ? Xin cảm ơn và em xin chào chị Lý Lê. Vâng ạ, mới đó mà cũng đã 5 năm rồi. Em cảm ơn chị và mọi người cũng đã đồng hành cùng Quốc tế Bạn Cát Lâm bọn em một thời gian rất dài rồi. Là em rất là biết ơn mọi người và Cát Lâm được có ngày hôm nay thì một nhờ một phần rất lớn của các quý vị phụ huynh và các em học sinh đã đưa Cát Lâm đến một ngày đến có ngày hôm nay và đấy là một ờ, không biết nói gì hơn và cũng không biết phải làm như thế nào để để cảm ơn mọi người để đưa cái thương hiệu quốc tế Ca Lâm ngày càng bay cao và càng bay xa. đây là thay mặt cho cả một tập thể, cả một team của Ca Lâm bọn em xin hứa với cả tất cả mọi người là Ca Lâm sẽ làm mọi thứ có thể để sẽ đưa ra những cái thông tin, thông điệp và để mọi người có thể lựa chọn cái lựa chọn tốt nhất trong tương lai xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tiếp theo của cơ thể cá năng của chúng mình nhé em xin chào chị Lý Lê chào các quý vị phụ huynh và chào các em học sinh chào tất cả mọi người ạ